kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư Tăng Chùa Ba Vàng chúng con, theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ và sự cắt cử của Đại Tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng Kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử, bà con nhân dân được tam bảo che chở tai ất tật bệnh tiêu trừ, thọ mạng dài lâu, phúc lành tăng trưởng,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 Chí tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Chí tâm đàn lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Chí tâm đần lễ thập phương pháp giới thương chủ tam bảo Tính đại chúng cùng ngồi tụng kinh lương xa diệt pháp giới mong nguồn chư phật hài hồi tất diệu văn tùy sư kiến tượng văn thành ý phương ơn chư phật hiện toàn thân nam mô hương văn cái bồ tát ma tát nam mô hương văn cái bồ tát mô hương vân cái bồ tát ma tát vô thượng thầm thẩm vi diệu pháp bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thần nghĩa lời kinh Phật dạy tấn vương bổn phận làm vua thuở xưa có vị quốc vương dùng chính pháp chỉ dẫn ai ai cũng mến mộ đạo độ xong vua lại không có long hồn tập đồng tụng kinh kệ suốt mấy năm cầu ấy luôn dạy trước mọi người sắm đắn chuẩn 我。本。 I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 Nguyện xin các ngài đồng gia hộ cho tất cả Phật tử bà con nhân dân có duyên tụng kinh cùng với chúng con hôm nay, theo duyên giác ngộ mà được tai ất tật bền tiêu trừ, oan khiên hóa giải, phúc lộc vượng tiến, sự nghiệp hiến vinh, trí tuệ tăng trưởng, biết ứng dụng lời Phật dạy đạt được chân hạnh phúc. Lại nguyện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 ta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 thanh tịnh trì pháp, cung kính hầu tăng, hiếu thảo cha mẹ, trung cảnh với vua. Nhất tâm tinh tấn bố thí, cực nhọc mà không biến trễ, nên được phước đời này làm vua, làm con vua, rồi được vua cha truyền ngôi. Qua đây chúng ta thấy rằng, để trở thành một vị vua hay một người có địa vị trong xã hội đều do nhân lành đã gieo trong quá khứ, không phải ngẫu nhiên, tự nhiên hay may mắn mà có được. Vì vậy, quý Thầy mong rằng quý Phật tử và bà con nhân dân biết ứng dụng lời Đức Phật dạy. Gieo nhiều nhân lần để công dân sự nghiệp của mình được thăng tiến. Những ai đã có phước từ đời trước nên nay có được công dân địa vị rồi thì cần giữ gìn lối sống đạo đức, thực hành theo lời Đức Phật dạy hộ trì những điều thiện lành để không tốn giảm phúc báu, công dân được bền chắc. Rất mong bà con chăm tụng theo video này nhiều lần, không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Thưa quý bà con, vào lúc 20 giờ ngày mai, quý thầy lại vào tụng kinh cầu an để giúp cho mọi người biết cách biết các phương pháp trị bệnh